Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đến với xem cái bóng là có tiền của mình Ngày hôm qua anh em như nào nhỉ? Ngày hôm qua thì uh, xin chúc mừng tất cả anh em ở trên kênh Cũng như là những anh em ở trong nhóm nhá Ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng được những cái, cái kèo khó Cũng như là những cái kèo mà anh em mình có đẩy cho anh em để anh em chúng ta đầu tư <clears throat> Đặc biệt là trận đấu giữa Đức và Nhật đúng không? Mình có cho anh em đó là đi Nhật Đấy, đi cả dưới và đi siêu Thì anh em chúng ta chiến thắng khi mà Nhật Bản chiến thắng Đức với tỷ số là 2-1 thì chúc mừng tất cả anh em ở trên kênh cũng như là anh em trong nhóm nhá. Anh em nào mà không tin những gì mình nói thì anh, anh em có thể quay trở lại xem cái video của mình uh, nhận định cũng như là soi kèo trận Đức và Nhật Bản và trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croat, uh, Costa Rica thì anh em chúng ta bú full. Uh, ờ, đi Nhật uh, đi Tây Ban Nha chấp 2 <clears throat> cũng như là đi tài. Thì một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em ở trên kênh cũng như là anh em ở trong nhóm nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ trực quay trở lại với những trận đấu của ngày hôm nay nào <coughs> ngày hôm nay uh, vào lúc 5 giờ đúng không uh, từ 5 giờ đến uh, uh, 11 giờ sẽ là ba trận đấu ở Uruguay với Hàn Quốc này uh, Bồ Đào Nha với Ghana đúng không và bên cạnh đó là trận đấu giữa Thụy Sĩ và Cameroon nữa Mình sẽ làm cho anh em cái trận đấu ở ờ, Bồ Đào Nha à, Trận đấu mà anh Ronaldo của chúng ta, Bồ Đào Nha của chúng ta xuất trận trong World Cup năm nay Hiện tại kèo chấp đang là Bồ Đào Nha chấp Ghana 1.25 Và cái trên dưới cả trận đang là ở mức 2.5 à, ờ, Tài 1 là 1 và Bồ Đào Nha chấp 0.5 anh em và tiếp đến nào xem những kèo khác đi à, kèo góc kèo góc hiện tại là Bồ Đào Nha chấp 2.75 tài 9.5 và kèo thẻ kèo thẻ là Ghana chấp 0.75 và tài 4 thật sự mà nói thì World Cup năm nay với những gì mà anh em cũng biết rồi uh, gọi là gì nhỉ ban uh, quản lý trọng tài thế giới uh, Kona ông ấy đã bảo rằng là sẽ có một ờ, những sự thay đổi rất lớn về cả mặt thời gian bù giờ cũng như là phạt thẻ uh, sẽ không còn những kiểu phạt thẻ uh, gọi là ở những tình huống mà vớ vẩn nữa <clears throat> mà bây giờ thẻ sẽ phải uh, uh, va cũng như là được xem xét rất kỹ sau đấy mới phạt thẻ anh em nhá vì vậy nên là cái việc mà những kèo thẻ của buổi tối ngày hôm qua không nổ thì mình nghĩ cũng là điều dễ hiểu thôi vì vậy nên là anh em chúng ta sẽ đi những cái kèo chấp thẻ thì nó hợp lý hơn à, Bồ Đào Nha Ghana hiện tại kèo thẻ đang là Ghana chấp 0.75 rồi đây nốt lại cho anh em luôn nhá kèo thẻ thì mình à, sẽ gợi ý cho anh em đó là đi Ghana chấp 0.75 thôi trận này kiểu gì Ghana cũng sẽ có một thẻ đấy là tiếp đến chúng ta sẽ đến với vấn đề chính nào đó là những cái kèo rồi những cái kèo chấp và kèo tài thật sự mà nói thì mình sẽ ưu tiên cái kèo tài hơn so với việc là kèo chấp anh em nhé ờ, nói thẳng ra thì uh, những kèo chấp của World Cup đang khá là khó chơi cũng như là có hai cái tấm gương mà anh em chúng ta có thấy rồi ngày hôm qua thì là Nhật Bản và Đức và trước đó là Argentina và Ả Rập đúng không đó là những uh, cái bài học mà anh em chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta sẽ suy nghĩ một chút cũng như đắn đo một chút về những cái kèo chấp và đặc biệt rằng là với kèo chấp 1.25 ấy và hiệp 1 đang là 0.5 uh, anh em có thể đi uh, bồ hiệp 1 cũng được đi bồ hiệp đột cũng được 0.5 uh, ờ, tuy nhiên thì với cái kèo mà hiệp 1 0.5 và chúng ta so sánh với cái kèo uh, cả trận 1.25 anh em nhé thì mình nghĩ rằng khi nào đợi kèo nhảy xuống 1 xuống 1 đi thì anh em chúng ta đầu tư là hợp lý nhất đó đó là lời khuyên của mình cũng như là cái cách mình chơi chúng ta không cần phải đi từ đầu làm gì cả đúng không bây giờ thì ờ, anh em ờ, có ờ, cái trang để chơi cũng như là có chỗ để chơi rồi thì anh em chúng ta cứ đợi khi nào kèo nhảy thật là hợp lý nhất thì anh em chúng ta vào kèo thì nó sẽ an toàn hơn đúng không đấy thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana thì mình chỉ gợi ý cho anh em đó là bị tài 2.5 thôi còn kèo chấp thì hiện tại thì mình cũng chưa muốn ờ, đưa lên cho anh em đâu thật sự cây kèo chấp 1.25 này ấy Bồ Đào Nha ăn 1-0 thì anh em chúng ta mất nửa tiền và có thể rằng trận đấu này có thể hòa cũng nên đó đây cũng sẽ là uh, nhận định cá nhân của mình nha anh em đồng máu thì anh em theo thôi. còn đối với nhận định cá nhân của mình ấy uh, mặc dù là mà báo báo đài và tất cả mọi tờ báo đều nói rằng là Bồ Đào Nha uh, sẽ là vô địch cũng như là người ta đang tung ra Ronaldo vô địch à, World Cup năm nay mấy phần trăm mấy phần trăm mình không quan tâm đến điều đó mà mình quan tâm đến cái thực tế hơn so với việc là uh, nghe theo báo đài đấy thì anh em nào mà uh, muốn đồng hành cùng với mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em ở trong uh, World Cup thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé mình cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng chiến đấu với các uh, bet thủ trong nhóm của mình